quý vị, những trang phục rất ấn tượng Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn vị trí đầu tiên để đấu giá giọng hát Chị Mỹ Duyên ơi, chị lựa chọn giúp Khanh một vị trí đi Vị trí số 1 nha Chị chọn vị trí số 1 đúng không ạ? À? Cảm ơn chị Mỹ Duyên rất nhiều Chúng ta cùng đến với vị trí số 4 Số 4 Rồi Gì vậy? Gì vậy? Ờ vậy thì đó giờ là vậy đó em <laughs> có gì nói chung là vậy em sẽ còn ngạc nhiên rất nhiều có thể là ngạc nhiên còn hơn cái chữ ngạc nhiên nữa đó à. <laughs> bởi vì em thấy tụi chị chán trường không chị không buồn trả lời nó luôn đây không ngạc nhiên mà giận đó <laughs> thật ra đó là một cái điều mà khanh muốn gây bất ngờ thôi và bây giờ chúng ta sẽ đến với ba dữ kiện của chàng trai vị trí số 4 theo chị hồng vân ơi chọn giùm khanh một vị trí nha số 2 hả à, thôi khán giả nói sao mình nghe vậy đi dạ. số 2 đi vâng thưa quý vị chúng ta cùng đến với vị trí số một là sao Và bây giờ chỉ còn hai vị trí số 2 và số 3 Khanh xin mời chị Phi Nhung Chị lựa chọn oh, chỉ thẳng vô mặt nó đi em em chỉ thẳng vô mặt nó không thèm chị nói sao? tiếng nào đây chị giống chị nè chị nói chị mà chọn mà em đứa khác vô là đúng rồi là ăn đòn với chị nha là ăn đòn với chị nha <laughs> chị nói thiệt luôn á chị hiền lắm mà chị hiền lắm chị nói trước rồi nha chị hiền quá mà Hấp dạ, quá quá à, <laughs> dạ. tôi chọn số 2 thưa quý vị chị Vy Nhung đã lựa chọn vị trí số 2 và chúng ta cũng đến với quýnh chết à <laughs> số 3 em dám nói không chị lên liền á dạ. bây giờ em dám không chị nói thiệt với em luôn á chúng ta cùng đến với vị trí không phải số 2 nha <laughs> vị trí số 3 trình này thôi đừng có tôi không chơi nữa à, <laughs> trời ơi tôi chết quá chương trình gì mà cho ăn gian trắng trợn luôn vậy đi kiện bây giờ em cứ à, nói đi vì à, anh à, nói như thế này nè khanh à em chọn số 3 cũng hợp lý lắm dạ tại sao ạ là vì em nói bận áo hở cổ quá sợ gió này trúng gió rồi lá cao không được trời ở đây nóng chết trúng gió cái gì chị xin em nó tại vì tới mùa thứ ba rồi chị vẫn bị lừa cho nên thôi kệ nó đi đây nè nè mọc sừng mọc nanh rồi vẫn bị lừa em ơi kệ thôi kệ đi chủ ý là thí sinh hát kệ đi em ơi